thượng văn tam vị chúa mường thỉnh chúa đệ nhất tây thiên ngự về cổ chiều đinh lý trần lê ý, à. thượng đẳng biển để tối linh tây thiên tam đạo địa linh cánh thanh nhiệm màu nhang thơm thành kính quỳ tâu ý, ý, à, à. bàn văn châu chúa tiên chúa bà đệ nhất tây thiên à. away. tươi dạo chơi non nước đôi nơi ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý. hồ có phen xua tới kinh đô ý, ai nơi khắp hết núi đồi tốt tươi nước non còn nhớ ơn người à. đạo chi mười phương chúa bà về đồng kiếm một tuần hương a a a ơi à, à, triệu lục cô nàng ơn nàng ái vốn dòng sơn trang tính hay măng trúc măng giang măng tre măng nứa cơm làm chè đường cũng có khi súng hái đi tìm à, à, à, Thiên chúa múa hồ mẫu vương Nhát trông xa sáng tựa hào quang Sóng đăng chúa múa dịu dàng bè bay Lưng đai giọt ngắn giọt dài À, à, à, à ơi à, à, à. à. rào khắp trăm khe ngàn suối khúc trắng vàng hoa bưởi hoa chanh đôi tay tiên tìa lá phim cành à, à, à ơi à, à. bách điệu sớm chiều phá vang tay khơi biên bạc rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời đem cho trăm họ đời đời giàu sang Việt Nam à có ngàn đông lộ xứ Bắc Kỳ có núi Tây thiên giỏi truyền thiên hạ ức niên ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, dõi truyền à, thiên hạ ức niên à. ba vị tiên thánh giáng sinh giúp đời dân sơn đình là nơi sở tại thấy một người khi khái khôn ngoan mẫu phó cho phụng sự khói nhang ý, ý, ý, ý, ý, khó cho phụng sự khói nhang nguyện cầu quốc thái dân an thuận hòa cảnh thánh bà long châu hộ phục suối giải oan giải khúc minh chân trường sinh có nước tay màu ý, ý, ý, ý à. trường sinh có nước tay màu Tẩy cho thiên hạ đâu đâu được nhờ Dù bốn mùa chim kêu vượn hót Sáng một màu xanh ngắt cỏ hoa À à à ôi à, à, à. bảy non ba bồng lai nước nhược chưa qua nhược nào thú thanh tao thạch bàn lồ lộ ngăn thiên nhan khoảng gió muôn năm à, à, à, à ơi à, à, à. xe loan thánh giá hồi cung sơn bách mã hỏi thăm đền xuống nguyệt liên đào động tiên đứng đôi bên lân dân phượng múa chắp hai hàng châu chúa sơn trang cạnh khuya tiếng suối dịu dàng ý, ý, ý, ý. mảnh buồn trên cây cao đàn chim bay nhảy dưới chân đèo suối chảy khúc hành vân nghe như gió dục mây vần y à. ngân dù hoa khách đường xa khẩu đầu bay yết hỏi khách rằng ai biết ai hay sơn lâm rừng vắng chốn này ai vắng chốn này đã hay hiền ứng từ ngày tiền lên sớm sơn khê có nhà thế kiệt ứng mộng thần mãn nguyệt hoa khai sinh ra tiên nữ kỳ tài ai xưa nay tiên có mấy ai chắc rằng tiên nữ trang đài vì duyên hay nợ xuống nơi hồng trần quả như lời song thân than khóc chúa gặp thầy quỳ cốc tiên sinh thương người hiếu thảo tính tình bao nhiêu phép lạ liên nâng hành thần truyền cho ý, ý, ý, à. trải mười năm căn cơ thụ giáo khi xuân về đắc đạo tiên gia phép tiền linh ứng thay là bói ra khắp hết cửa nhà cát hùng ý à. song quỳ điệp phép linh tiên điểm yết quỳ lang chạp xanh đà bóng trời ban khi ai anh đã bồng chơi ban tiên đài xeo khỏe bắc nam hải hùng đất bố hà lẫy lừng từ đây danh tiếng đồn đã dậy kinh đô sắc phong đệ nhị nguyệt hồ chi người phương chúa bà về đồng tiến một tuần hương à à, à ơi à dâng bông dâng hoa cô đôi tươi tốt nàng ba ưa nhìn cô nàng tư dạo cánh hồ tiên à, à, à ôi à, à ngắm qua nhiều hoa chúa vào dạo gót vào ra sớm chiều chiếc thổ mây nặng chiếu lưng đeo à, à, à ơi à, à, à. hai hoa dạo gót lên non trên ngàn chim hót véo vò sâu cá lội tung tăng đồi núi bao la sương mờ nhạt nhòa hương thanh đồng loan giá về đời nhi trên ngàn gió cuốn sung cây cất cao tiếng hát hòa vang câu ca cất cao tiếng hát hòa vang trầm phe phẩy thức tiên giáng trần tốt tươi mọi vẻ thanh tân ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, sông sông cạn chỉ trần trần an về đồng điểm phấn tô trang ý, ý, ý à. về đồng điểm phấn tô trang à. tay cầm đàn tính liễu la liễu lượng phán ra tiếng thổ tiếng mường ý, ý, ý, ý à. người bói then dù ai mắc phải tiền duyên ý, ý, ý, à. dù ai mắc phải tiền duyên bói ra khỏe tốt ứng liền duyên ngay chuyện cho sắm lễ chọn ngày à, à, à ơi à à, à, à, à, truyền cho sắm lễ chọn ngày bắt cầu thước duyên vầy phượng loan dù ai thân thể bất an à, à, à ơi à, à. sẽ loan thánh giá hồi cung cao mãi quê nhà lâm thao cao mãi quê nhà anh linh chắc sáng chúa bà để ta hùng vương phi phương sáng tỏ cái phàm trần ai dễ ai hay lâm thao lịch sử ai tay ý, ý, ai sự ai tay của lão dưỡng dục đêm mơ ngày nâng niu giá chắt chiêu khăn vàng chát ngọc đáng nên tài quốc sắc thiên hương mà đạo vẽ hạnh phi phương ý, à. hoa hài chờ gót về tiên hay đâu nguyệt chưa thủy nguyên ý thủy nguyên rồi ờ, thông phơi phơi lá huyền dãi dầu chốn quỳnh lâu là nơi trang xuyên cửa trang đài để nhận tung tăng mây tỏa mây đã vân lặng đi quân sớm khuya hầu cận ngãi sông đi. vàng chúa lâm thao chính ngôi công chúa vâng lệnh sai bái tạ trước sân gia uy giá vũ đằng vân ý, ý, à. sợ lâu tần kiêu sao ngày từ được ban cho huệ diệu đức vua phong hoa diệu nữ vương có phen chơi cánh đồi ngang dâng bông dâng hoa nàng đôi tươi tốt nàng ba ưa nhìn cô nàng tư dạo cánh hồ ngàn xanh lắm quả trăng sơn ni lâm các động xa gần làm tôi anh linh lừng lẫy núi đồi à. ngoài kiếm cung tuần lệnh sai thiên đình sắc chỉ chúa giáng trần diệt lũ ta kinh chúa sai vạn vạn binh hùng ý à. tôi chúa đi khắp bốn phương trời à chi công hùng vương thánh tổ lạc hồng lòng mộ đạo nhất tâm quy phật tổ thân thông nhiệm màu ý a ơi à xe loan thánh giá hồi